ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ganyi gaka gana koko ndo choko gavula le chiake usipo lo dawe ông gatuwe obuja bye bye